À, chào các bạn, mình là Dương mình là trưởng phòng thiết kế của công ty à, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị ATD Việt Nam. Ừ, thực ra thì à, hiện nay thì trong quá trình sử dụng công trình thì xảy ra rất nhiều vấn đề bất cập mà, mà khiến chúng ta phải là cải tạo sửa chữa lại công trình. Một trong những nguyên nhân đó là chủ đầu tư ngay từ ban đầu là sử dụng những cái hệ thống vật liệu Ờ, về hệ thống điện này hệ thống nước này những sản phẩm đó là kém chất lượng ừ, không đảm bảo được độ bền gây ra rất nhiều cái bất cập lớn trong quá trình dụng, làm ảnh hưởng đến hệ thống kết cấu cũng như là tính thẩm mỹ kiến trúc của công trình vì những cái lý do bất cập trong quá trình mà sử dụng công trình thì chúng tôi thường khuyên cho khách hàng là nên sử dụng những cái hệ thống rồi những cái thương hiệu vật liệu có uy tín và chất lượng cao một trong những cái thương hiệu về ờ, ống nhựa hệ thống cấp thoát nước đó thì chúng tôi thường sử dụng tư vấn khách hàng là sử dụng ờ, ống nhựa Sherman. Ờ, ống nhựa Sherman là sản phẩm của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Ống nhựa Sherman này thì được sản xuất trên công nghệ của Đức và sử dụng 100% là nhựa nguyên sinh. Chính vì thế, ống nhựa Sherman rất đảm bảo cho sức khỏe của con người và môi trường ừ, cũng như là uh, tuổi thọ độ bền của ống nhựa Sherman rất là cao